phố tranh bích họa phùng hưng, điểm vui chơi thú vị dịp cận Tết Nguyên đán. Đến đây ngoài chụp ảnh với tranh tường, mọi người đến phố Phùng Hưng còn được tham quan các gian hàng, chơi trò chơi dân gian, ngắm và mua hoa Tết. Phố Bích Họa Phùng Hưng, đoạn từ Hàng Cót tới Lê Văn Linh, là một trong những tuyến phố cổ được tổ chức chợ hoa. Từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020, khu phố có thêm nhiều điểm bán hoa đào, quất cảnh và các loại hoa, cây cảnh trang trí, thu hút nhiều du khách tham quan. Dự án phố Bích Họa được khai trương từ tháng 2 năm 2018, với các bức vẽ tượng trưng cho thành phố Hà Nội như Người phụ nữ với gánh hàng rong, ông đồ, cầu Long Biên, tàu điện, phố cổ. Nơi đây trở thành điểm check-in, tham quan của nhiều du khách mỗi dịp lễ Tết. Ngoài chợ hoa, dọc khu phố là các gian hàng, trưng bày các mặt hàng thực phẩm và những sản phẩm đặc trưng Việt Nam, phục vụ Tết như đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, tranh thư pháp,